quãng đường dài thao thức chờ đợi bóng hình của một ai giờ đây chỉ còn lại mình anh thôi thời gian thì vẫn cứ nhẹ trôi em đêm bước qua cuộc đời nhau thôi nơi đây phố vắng đơn côi người lạ ơi cứ tôi chơi vơi tìm người ở đâu hay nơi xa vời ở đó có tìm thấy được khi một mình thì lại không Cô tỏ ra là mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng Lắm lúc chỉ muốn có ai đó sang tay ôm lấy tôi vào lòng Chút cười trong mắt được bằng bọc cô đơn muốn lên ra khỏi những quan trọng.